Xin chào mừng quý thầy cô đã đến với video hướng dẫn phần mềm dạy học trực tuyến, góp phần phát triển đáp ứng theo chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEdu sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Vào trang quản trị. Chọn quản trị khóa học. Thêm khóa học. Điền đầy đủ các thông tin. Tự động duyệt học sinh vào lớp. Cho phép học sinh đăng ký tự do, chọn có hoặc không. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học thiết lập ngày đăng ký và kết thúc đăng ký. Nhập nội quy lớp học trực tuyến. Lưu lại cấu hình khóa học. Chọn tab đề cương, thêm mới. Nhập tên môn học. Thêm mới chương mục. Tiếp đến nhập tên các môn học còn lại. Mở trình duyệt mới, truy cập vào website mít.google.com hoặc chọn kho ứng dụng Google. Chọn ứng dụng Meet. Tạo cuộc họp mới. Bắt đầu một cuộc họp tức thì. Thêm địa chỉ mail học sinh vào phòng học. Copy đường liên kết quay trở lại giao diện khóa học. Chọn phòng học online, thêm mới học liệu. Chọn phòng học trực tuyến Google Meet. Đặt tên phòng học. Dán đường liên kết đã copy. Tạo mới. Tạo phòng học online thành công. Thêm học sinh vào phòng học. Chọn chức năng. Thêm từ danh sách người dùng